các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả cái độ trong của bộ hột em bao cho các bác hột trong như hột chợ và bác nào mà muốn trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em là sơn tài xỉu ở cơ sở em ở bến xe miền tây đây đây là bộ hột tài xỉu bốn mặt bên cơ sở em các bác nhìn này rất là đẹp luôn em soi hột thử cho các bác này này các bác nhìn này đây là hột bốn mặt còn đây là hột chợ này đó không khác nhau luôn trong như một chợ luôn đó đó và với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bà dung bốn mặt này các chỉ mang cần mang cho mình một hột này luôn vào một sòng sới chơi thôi là các bác coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi hai hột này và nắp chén này là hào chợ sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu và dung bốn mặt đây là cái máy báo dung bốn mặt rất nhỏ gọn này các có thể đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được nhá như vừa rồi em đã nói đấy ạ dung bốn mặt đúng không ạ nó sẽ dung nhất nhị ngũ lục ba bốn không dung. nhất nhị thì mình đánh gì xỉu ngũ lục thì mình đánh tài đúng không ạ đó 6 cái 6 cái nó sẽ lên lục lục tài nha các bác nhá đó không dung này không dung 34 ở giữa mình bỏ qua ở trái này các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi đó không dung tiếc lại ra 34 đó 34 tiếp này hai cái nhị nhị xỉu đúng không ạ đó bốn cái lục này lục tài đó không dùng ba bốn mình bỏ qua đó